Xin chào các bạn, nhà đất Sài Gòn Ngọc hôm nay trở lại giới thiệu một căn nhà phố ở đường 32 phường Linh Đông. Nhà được thiết kế một trệt hai lầu, có hai sân thượng trước và sau. Sân trước dài hơn 6 m để xe hơi 7 chỗ, có sân sâu theo độ lùi kiến trúc 2 m, thông thoáng và thiết kế một nhà vệ sinh cho khách sử dụng ở tầng 1. Vị trí hẻm rộng hơn 5 m, dân cư trí thức xung quanh bán kính 500 đến 1000 m đủ các tiện ích như chợ, Trường Học, Trạm Xá vân vân. Căn nhà này cách đường Phạm Văn Đồng hơn 400 m đường chim bay. Cách trung tâm thương mại Vinamon khoảng trên dưới 3 km. Xây trên khuôn viên 90,5 m2, ngang 4 m, dài 23 m. Hướng đông nam mát mẻ, bên trái là chung cư 4S Linh đông. Và có một điều bí mật đồng cuối video tôi sẽ tiết lộ tại sao bạn nên quan tâm căn nhà này nếu thực sự bạn có nhu cầu chúng ta đi vào nhà nha các bạn à, mở cửa xong chúng ta bước vào sân bước sân để xe ở trên được làm các cái khung sắt sơn để sử dụng trồng hoa hoặc là dây leo à, do cho mát sân hai cấp bước vào phòng khách rộng mảng tường được thiết kế các mảng hoa văn ở trên trần có từng chùm đèn chút cầu thang là bằng gỗ toàn bộ là gỗ trong xe nha các bạn một bộ bằng ghế trắng để thực khách bên hông bên phải dưới cầu thang được thiết kế một tủ rượu và sau đó là cái bếp cũng làm bằng gỗ và kính cường lực cửa ra sâu cái độ lùi ở ở bên ngoài ở mức sâu cũng được làm cửa thì bằng nhôm cao cấp ở trên cũng được làm bằng cái vàng để che mát chúng ta quay ra để lên cái tầng thứ hai cầu thang là làm hai bên thì có tay nắm hai bên ở đoạn đầu và được dùng kính cường lực cầu thang rất rộng có gần một mét khiên đồ đạc rất là dễ dàng di chuyển đồ đạc nó không bị xước và đi cũng rất là thoải mái ok mà ta lên phần cái tầng 2 thì nó sẽ được có hai phòng thiết cái hai phòng ở trước ra trước phòng khách ờ, phòng ngủ ở trước thì cũng có một số dụng cụ nội thất như là giường các hoa văn họa tiết được thiết kế có nhà vệ sinh riêng đồng thời có tắm được sử dụng thiết bị cao cấp như các bạn hướng ra ở tầng sâu ở phần thứ hai ở ngoài sâu một phòng ngủ trong đó thì có một toilet riêng một sân riêng rồi sau đó có tủ đựng đồ trần nhà có đựng ngủ ta lên tầng thứ ba lên cầu thang rất là rộng rất là thoải mái nhà cũng đang hoàn thiện và đang chuẩn bị hoàn công đã hoàn công toàn bộ cửa gạch cơm xe gỗ toàn bộ gỗ thì sử dụng gỗ trong xe và riêng nhà tắm thì sử dụng gỗ nhôm cao cấp thì thiết kế ở mặt trước cũng một phòng ngủ và cũng có cái nội thất cái giường có giường để đệm sau đó ra ra ở phòng phía sau cũng giống ở tầng 1 ở tầng cũng giống ở tầng 2 cũng có toilet ở trong phòng và cửa sổ thông thoáng ra ở nhìn ở mặt sâu Ừ. nó quay ngược nó ra lên sân thượng xương thường ở mặt trước cũng được làm các cái khung sắt và tôi nhìn view vừa hướng đông đông nam có đường phạm văn đồng bán xe xe toàn bộ khu bên trái bên trái thì chung cư 4s bên trái chung cư 4s đây bên trái quay vào mực sâu mực sâu cũng được làm khung sắt bảo vệ và có cầu thang lên ở cái máy chia trên đó thì bao gồm cả cái bồn nước bên này chúng ta chỉ còn trồng dây leo nữa là mát mẻ đó, bên phải ở mặt sau nhìn bên phải là chung cư Buôn Ok rất là tuyệt vời không các bạn bây giờ tôi xin tiết lộ bí mật về căn nhà nhà này xây rất chắc chắn mua về không sửa chữa gì thêm diện tích rất là tốt có nội thất ok trang trí và thiết bị vệ sinh cao cấp và còn có cơ hội tăng giá khi đường 72 tráng nhựa nâng cao giá trị trong tương lai bởi vì bên trong có một cái dự án 300 căn nhà phố và biệt thự đang được gấp rút hoàn thiện pháp lý chuẩn bị thi công và điều cốt lõi là chính chủ nhân này làm người xây dựng có thâm niên kinh nghiệm trực tiếp xây cho mình để bán cho nên bạn thấy các họa tiết hoa văn chỉ nhiễm, các mảng tường được thiết kế công phu đẹp hài hòa với khung cảnh nội thất cửa bên trong không ảnh hưởng nắng mưa thì dùng vật liệu gỗ cao cấp các cửa còn lại như nhà vệ sinh hoặc bên ngoài làm bằng nhôm cao cấp và bí mật này mới quan trọng bậc nhất là hai lô đất này chính chủ đã mua từ lâu để dành giờ mới xây để bán do đó giá sẽ mềm hơn thị trường gần 10 phần trăm đó các bạn ạ nhưng mình nghĩ với cái giá mềm như vậy chủ sẽ không mất gì bởi lẽ khi các bạn mua được căn nhà này về giá tốt nhà cũng ok thì sẽ giới thiệu cho bạn bè vân vân chủ nhà này có thêm được nhiều cái hợp đồng xây dựng hoặc mua các căn khác của chủ thì đây quả là thành công trong việc marketing rồi ok một lần nữa nhà đất Sài Gòn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nếu các bạn quan tâm hãy gọi số điện thoại trên Ngọc Nhà đất Sài Gòn sẽ hỗ trợ các bạn làm việc trực tiếp với chính chủ đàm phán giá tốt nhất với thị trường hiện tại để gia đình bạn về sinh sống tại đây hoặc đầu tư các bạn nhớ hãy like, chia sẻ và đăng ký giúp kênh của mình. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.